trong cái clip này á, mình sẽ nói về một số cái quy tắc mà chạy đoàn chung với nhau gọi là một số quy tắc cơ bản cho các anh em mới ờ, đi tour à, đừng có anh hai anh ba nào vô ờ, chơi ba thằng em nha à, cái clip này chỉ dành cho những bạn beginner mới đi tour chung với nhau thôi chứ ờ, không dành cho dân chuyên chạy mô tô đi đò đông các thứ các thứ và các anh ờ, có hứng thú với ờ, cái kênh của em thì có thể ở lại còn không thì nó chán lắm tại vì mấy cái này quá căn bản rồi bắt đầu thì khi mà đi tour chung với một cái team mình phải ờ, nhớ được rõ là cái trưởng ờ, đoàn là ai thực ra ở đây trưởng đoàn nó không có nhất thiết phải là một người, ờ, chuyên nghiệp lên plan chạy xe các thứ chỉ cần là người mà biết đường và rành đường dẫn mình đi á thì cái người đó sẽ là cái người trưởng đoàn đi đầu biết đường. cái thứ hai nữa đó là phải biết được thông tin cá nhân cũng như là thông tin của chuyến đi đó à, ý mình nói thông tin cá nhân ở đây là cái số điện thoại đó để khi mà lạc đò hoặc là như thế nào đó mình còn có thể liên lạc rồi cái điều thứ ba mình muốn nói tới nó có thể là hơi khó cho các bạn xác định được à, nếu như mới đi với nhau lần đầu có nghĩa là bạn phải biết được ai là cái người mà đi yếu ở trong đoàn của mình ở đây mình nói đến những cái người mà không có chuyên chạy nha chạy tốc độ trung bình thấp à, thì uh, mình là cái người uh, nói chung là chạy cũng ờ, vững vững trong trong trong đội đi thì uh, mình phải chấp nhận mình làm cái người chốt đoàn để cho không có ai bị tuột lại đằng sau hết thì uh, trong tim có một anh chạy hơi yếu ảnh hơi uh, an toàn á <laughs> anh không có dám kéo anh nhường thôi à, anh không trước mặt mình đây anh trước mặt mình thì ảnh uh, chạy theo cái chiếc chậm nhưng mà đôi khi những, những lúc là anh cũng có, có chịu vượt còn anh phía sau là anh không vượt luôn thì uh, cả đò nó bị đứt hết một lần và đứng là chờ rất là mất công nếu mà bạn là người chạy xe tương đối vững ở trong tim thì ờ, đối với một cái team ờ, ít người đó bạn ờ, nên làm vị trí chất đoàn đó còn không nếu bạn là người mà chạy yếu thì bạn hãy nói rõ với anh em ngay từ đầu là ờ em chạy hơi yếu cho em đi giữa đi à, em mù đường các thứ cho em đi giữa rồi trong trường hợp này mình phải giảm tốc độ lại để cho cái anh này lên này để mình chốt lòng đó ảnh lên rồi, bắt đầu mình chốt nếu bạn là ở vị trí leader thì phải đảm bảo được là trong cái chuyến xe của mình có đủ hết các thành viên trong đoàn cái này nó hơi khó nếu là một cái team ờ, cái team ờ, nhiều thành viên còn ba người như thế này rất là dễ cái nhìn ở trong đó leader quy tắc thứ nhất đối với leader là à, thống nhất có một cái hiệu lệnh thống nhất dừng nghỉ là theo leader hết à, dừng đổ xăng ai không hết xăng thì cũng phải dừng theo leader rồi nghỉ mệt uống nước gì đó cũng phải dừng theo leader tức là dừng là member dừng rồi leader không được vượt cái ờ, đèn đỏ khi không được vượt đèn đỏ nè không được vượt đèn vàng nè tại vì cái đèn vàng nó rất là nhạy cảm vượt là đứt đòn liền và một khi đứt đòn phải giờ ba mươi mấy giây đèn đỏ chẳng hạn vậy đi là nó sẽ rất là khó để bắt kịp đòn nếu mà cái đòn nó chạy nhanh thì càng khó nữa đó là trường hợp của leader ha còn của member những người chạy yếu chạy ở giữa thì uh, thôi chạy thôi chạy <laughs> giữ được uh, một cái khoảng cách uh, tương đối là được rồi rồi còn đối với cái người chốt đòn thì sao trong trường hợp này mình đóng vai trò là người chốt đòn xe thứ nhất xe thứ hai xe thứ ba thì người giúp đoàn á, không được vượt người chạy cuối cùng ở trong đoàn mà mình phải luôn là người cuối cùng mình đảm bảo là mình ờ, có cái tầm ờ, quan sát đối với lại cái những người đi ở giữa đoàn đó mình phải đảm bảo số lượng coi coi quẹo đủ hết chưa hoặc là đi qua cái đèn đỏ đèn xanh đó đủ hết chưa và mình phải đảm bảo là không ai bị bỏ lại hết đó là cái người à, chốt đoàn có những cái nhiệm vụ như vậy à, còn một vị trí rất là quan trọng đó là libero thì à, mình à, không thiên về cái mảng này tại vì mình đi tiêm rất là ít à, những cái à, gọi là tiền bối mà motor blogger khác á, đi những cái đòn nó dài á, thì bạn có thể theo dõi để mà biết libero làm vị trí như thế nào à, trong phần thứ hai của video á thì à, mình sẽ nói một số cái à, dấu hiệu của các anh em khi mà đi tour chung nên biết ờ, đối với đoàn của mình đi ngày hôm nay thì mấy anh à, không có chuyên đâu cũng à, không có thống nhất nhau cái đó nên là cũng chạy tùm lum hết thì uh, nhân dịp đây mình cũng uh, nói ra một số cái mà mình đã áp dụng nha một số cái mình đã áp dụng và mình cảm giác là nó cần thiết cho chuyến đi thôi thực ra những cái hiệu của dân biker nó nhiều lắm nó nhiều cực kỳ nhiều nhưng mà anh em với nhau mình thống nhất một số cái mình chạy được thì mình nói thôi cái thứ nhất là uh, quẹo trái quẹo phải thì uh, ngoài việc học xi nhan đó thì nếu mà chở theo một người á người đó nên vẫy tay hoặc là chỉ tay vào cái hướng bên nào đó để ra tín hiệu vào đó. cái thứ hai đó là tín hiệu đường có trước lại vòng đó, như trường hợp như thế này mà xe từ ở trong nó lao ra ngoài từ bên phải thì cái anh leader sẽ giơ cái chân phải ra giơ cái chân phải như thế này đó giơ cái chân phải ra tương tự như vậy à, chính là bọc ở bên trái đường có ô gà xe lao ra hoặc có con đít hoặc là ở à, học chợ gì đó thì à, anh Dũng đoàn sẽ giơ cái chân trái này đó, là như vậy để cho mà các à, thành viên lẫn uh, những cái người uh, ở phía sau á thấy rồi cái thứ ba là cái tín hiệu uh, báo xăng có xăng xe mà sắp hết xăng thì cái xe đó phải phải biết chủ động liên hệ với lại à, các thành viên trong nhóm cái này mình đang nói đến cái nhóm nhỏ nha nhóm nhỏ chứ còn nhóm lớn thì leader đã xác định cái thời gian khi nào đổ xăng rồi là các thành viên luôn là phải theo hết không có được uh, người này đổ thì kia không đổ là phải dừng hết còn này đối với cái nhóm nhỏ thì khi muốn báo xăng là mình phải ráng căng ga chạy lên cho bằng các thành viên khác rồi mình đập đập vô cái mặt đồng hồ nè mình chỉ vô cái mặt đồng hồ chỉ vô hoặc là đập đập à, cái này mình áp dụng rồi thì khi mà đeo nấu phun phay cái thứ cái thứ mình đi chạy tốc độ cao mình khó nói chuyện lắm mình đập đập vô là các thành viên ờ, hiểu uh, ý mà ra hiệu thường mình thấy có một vài cái ký hiệu cơ bản là người ta ok là có nghĩa là người ta sẽ kiếm cái chỗ đổ xăng cho mình còn không máy thì người ta chỉ luôn nó chỉ trên kia trên kia à, đó là lúc mình đi đổ ra rồi còn có một cái nó cũng ờ, khá là quan trọng nhưng mà ít ai báo lắm ít ai xài đó là báo có công an đó là chúng ta sẽ ờ, dơ một cái nắm đấm rồi chúng ta gõ lên đầu thấy đó là báo có công an à, nhưng trong trường hợp này à, leader đã vượt đèn đỏ nè là sai nè. <laughs> cái đòn này không có chiên mà thôi, vượt đèn đỏ chia lên đó cũng phải đi chậm lại hoặc là đứng chờ leader đó leader <laughs> leader à, vượt đèn đỏ không. bình thường có mang đứng đây nè má ơi nay không mang theo cái căng tay nó đỏ hết anh chạy giữa đi em chạy cuối cho à, thực tế là còn một cái ờ, quy tắc nữa mà mình quên nói ờ, anh em đó là khi mà chạy không bao giờ được chạy theo một đường thẳng hết đó phải đảm bảo được cái tầm nhìn của mình thấy được cái người ở ờ, phía trước uh, cái người ở vị trí số lẻ nói sao ta tại lại là không được chạy một đường thẳng như thế này nè như thế này nè đó như thế này là không được nè tại vì mình chỉ thấy được lưng của người phía trước thôi mình đâu thấy được gì đâu mình phải để nó ở vị trí sau lại trong chích dắp như thế này nè à, mình xe thứ hai rồi xe đầu tiên đó thì uh, xe đầu tiên xử lý mình sẽ xử lý theo xe đầu tiên được mà không có ủi đít của xe thứ hai à, nói ờ, nôm na là như vậy mình có thời gian để mình xử lý đó còn mà thẳng hàng như thế này là không được nè à, không được nè có gì là ủi đít nguyên một vàng hết đó mình phải chủ động mình rời ra để sao mà mình thấy được cả hai xe nó rời ra rồi ra như thế này đó, ờ, cái này nó rất là đơn giản ờ, các anh lớn là biết hết rồi tuy nhiên là mấy bạn trẻ ờ, mấy bạn nhỏ mới đi tour á thì có thể là sẽ cần chú ý chút xíu rồi vậy là mình đã nêu ra được bốn cái ký hiệu của việc đi tour chung một cái team ít người mà mình đã từng áp dụng và thấy nó cần thiết à, là thứ nhất là báo rẽ phải hoặc trái thứ hai là báo chứng ngại vật trái hoặc phải thứ ba là báo xăng và thứ tư là báo công an đó rồi một số cái như vậy thôi hẹn gặp lại anh em ở một cái clip sau